con này cậu giờ này chắc phải rút bụi rồi đánh khá là lâu rồi đã ở đây rồi ngon ngon chắc phải ngắt video rồi kiểu này chắc phải rút bụi mới đánh được còn mãi máu thật xem nó đâu nào cuối rồi mẹ con này chắc là dê con mình nói con mãi thích con mồi thật đừng có nhảy là được Đây mẹ con mái này cũng mò mò sao này đẩy đẩy đẩy mọi mày còn máy này máy này mà sập thì vẫn có giá nó sang bên trái đẩy đẩy chống sang bên phải này sang này trời mẹ còn mái này con này nó cầu à, khá là lâu đấy đôi ba tiếng này nó đánh à, không được ở chỗ thoáng trong cái giúp bụi mm <clears throat> chuẩn bị kết thúc nha anh em đấy đúng thế luôn mái này kíp thật đừng có nhảy trước trồng là được là trưa rồi nên là đấu không thật là sung cho lắm nhưng mà nói chung là rất là ổn tiếp tục clip nhá nó vừa chạy ra đuổi một đôi đi giờ mới về đây may di niya chỗ xù như quả bóng luôn con bên phải nhảy đây mưa lắm rồi chuẩn bị kết thúc rồi mẹ mùi thực chiến nặng ờ, rất là hàng máu này Máy này khiếp thật Máy thế này là nghe còn được phải chết lâu mới đúng mái này hộ tốt thật cái đôi khác lại về nào mẹ mày chuẩn bị ở đây anh em ạ anh em cùng đếm nhá đã khôn thật trường hợp này chỉ sợ con máy nhảy trước thôi mọi tay vãi không nhảy nhanh là tắt luôn hết đoạn sập luôn sắp không chịu được rồi xong ở à. đây mà nhảy xuống thì thôi rồi con này khôn thật cành trên này hay thế mà nó không nhảy con bám cái dây kia đu vào đấy ở đấy nhảy xuống đi xem có chết không nào mỏi quá mẹ Nhảy đi Má mày Cúi xuống bạn nhìn máy đấu còn hay hơn Thôi ngấy quá không quay nữa anh em nhé Kệ nó sập tự nhiên này Đi đi về về đi về về Đây là con à, bụi có con máy dê cái nhá Máy rất là Tiết dụ Mình phải đổi sang cành bên này đấy Mấy à, treo cành mơ Đá mấy cái gần gần mà không vào lòng sắp thành xịt rồi bây giờ là 2 giờ chiều rồi phục con này từ sáng sớm sáng sớm nên bây giờ sát lồng mình mà có vẻ góc này chả nhìn thấy gì mấy khá hơn tí thôi mẹ cũng về được qua dưới rồi đáng cho bị đánh cũng có người qua cháy rừng hay lắm cháy rừng hay lắm lại nghe bánh ấy pha lồng rồi xong

đánh mà mình không nhìn thấy phải xá của anh ạ Một bên núi luôn trên lồng rồi kia, Ủa, má mồi oánh lại nó đi má không đánh lại luôn tara thì mày chết phải nữa đây, ai mày kiếp con này